xây dựng bảo vệ non sông đất nước quê hương anh người chiến sĩ không ngại gian khó hiến dâng cả tuổi xuân sẵn sàng ơi cùng nhân dân xây dựng